liên hệ cho mình rất là nhiều rồi thì mình đã đưa anh em vào nhóm hết rồi thì còn anh em nào mà đang chơi ở ngoài á, qua thầu qua cò anh em muốn đăng ký một cái trang chơi để anh em có thể chơi được những má kèo rung kèo nóng nhiều kèo hơn á trong cái lúc mà mình phát trực tiếp á, thì mình có đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em thì anh em muốn chơi nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ qua Zalo trực tiếp của mình đây là số điện thoại Zalo mới anh em cứ liên hệ trực tiếp qua là 0963 731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được những mã kèo nóng mà mình đẩy cho tất cả anh em trong nhóm luôn nha không phải kèo nóng không mà kèo rung rồi kèo góc kèo thẻ tùm lum kèo hết anh em thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề mà anh em chơi được những cái mã kèo nóng mà anh em kiếm được lợi nhuận nhiều thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình hoặc là Telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang thì đến đây Đến đây mình cũng đã vào nhận định cho tất cả anh em cái trận Croatia và Maroc thì sẽ diễn ra vào 22 giờ ngày 17 nha anh em. Thì anh em cũng thấy đây là cái đội hình dự kiến của bên phía Croatia sẽ chơi với sơ đồ 4231. Thì cái trận này thì cái trận này anh em thấy Croatia chung với cái đội hình rất là lạ. Còn bên phía Maroc thì chơi với cái dẫn cái sơ đồ cũ nha anh em là 433 là cái sơ đồ quyền thoại của Maroc rồi. Thì trong cái mùa World Cup này hai đội này được đánh giá là cái hàng thủ cao nhất trong cái mùa World Cup hiện tại luôn anh em. Thì đợt này hai đội phòng thủ cao nhất sẽ gặp nhau thì anh em xem trong cái thành tích của hai đội gần đây. Thì anh em thấy thằng Croatia à, nó chỉ đúng có thua một trận trước ờ, Argentina trong cái trận ờ, bán kết thôi anh em. Nó chỉ mới cái trận đầu tiên là nó thua đúng Croatia thôi còn cái trận Maroc cũng chỉ đúng thua một trận trước uh, Pháp thôi anh em thấy hai thằng này cái phong độ nó từ đầu mùa giải tới giờ đang rất là tốt rồi mà chỉ đua đúng một trận trong bán kết giữa hai này anh em thấy cái phong độ đang rất cực kỳ tốt thì còn trong cái lịch sử đối đầu là ngày 23 tháng 11 2022 là cái trận giao hữu nha anh em ý hai thằng này là chung bảng luôn anh em chung bảng luôn nha và chung bảng đấu luôn thì à, có Maroc và có Cờ và có Bỉ có Canada nữa nè thì đó trong cái bảng đấu này trong cái bảng đấu này thì anh em thấy hai thằng này nó sẽ gặp lại nhau hai thằng cái phòng thủ rất là tốt rồi mà hiện tại bây giờ nó gặp lại nhau thì anh em thấy cái lần đầu nó gặp là tỷ số không đều thì bây giờ nó sẽ gặp lại nhau nữa thì trong cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đang hiện tại đưa ra đấy thì anh em thấy hiện tại kèo nhà cái đưa ra là Croatia chấp 0.25 và tài xỉu 2.5 tại sao mà cái trận đầu cái trận đầu trong cái bảng um, vòng bảng World Cup á anh em thì lại tài xỉu có hai trái mà cái trận này thì tài xỉu lại hai trái rưỡi anh em thấy nhà cái đang đánh vào một cái nghi vấn của anh em là biết anh em thế nào trận này anh em cũng nằm theo cái mã xỉu nữa nhưng mà mình phiên anh em mình mình phiên anh em nên cái trận này anh em nên nằm cái mã tài và anh em không nằm trên dưới mà anh em nằm cái mã tài cho mình hai thằng này phòng thủ trận này nó sẽ bung sỏ ra nó đá cho tất cả anh em xem thì cái đó là cái vấn đề mà nhà cái đang đánh vào tâm lý anh em nó đưa ra hai trái rưỡi cho tất cả anh em đánh xỉu nhưng mà không phải hai thằng này trận này sẽ rất là nhiều bàn thắng cho tất cả anh em thì anh em phải đánh vào cái tâm lý mà nhà cái đang đánh anh em này anh em phải quýnh đưa ra cao cho anh em đánh xỉu dễ ăn hơn không đó là một cái đang cái phương án của nhà cái đang đánh vào cái thẳng cái tâm lý của anh em nó đưa cao để anh em đánh xỉu nhưng mà cái trận này nó sẽ nổ tài còn cái tỷ lệ kèo góc còn cái tỷ lệ kèo góc thì hiện tại anh em cũng thấy bên phía Croatia đang chấp góc là 0,75 và tài xỉu góc là 8 cái trận này anh em cứ vào tài góc cho mình nha trận này anh em vào tài góc anh em nằm hết cái mã tài góc cho mình và nằm thêm cái mã tài trận nữa anh em nằm hai cái mã này thôi còn kèo nóng mình sẽ đẩy trực tiếp trong cái livestream cho tất cả anh em luôn anh em không cần quan trọng cái mã kèo nóng mình sẽ đẩy trực tiếp cái kèo nóng cho tất cả anh em còn cái mã kèo thực tế cho anh em xem đây mã kèo thực tế là hiện tại cross đang chấp 0,25 0,25 à, và tài xỉu 2,5 tại sao nhà cái lại đưa ra cái mã tài xỉu cao vậy vẫn đang có cái kèo tài xỉu 2.25 và sẹp 2.75 đây nè anh em thì tại sao nhà cái lại đưa kèo tài xỉu cao cho anh em đánh tâm lý vào cái kèo xỉu và trận này nó sẽ ra tài đúng không anh em đang đánh tâm lý anh em thì trận này mình khuyên anh em nên vào cái tài xỉu 2.5 anh tay cho mình còn hiệp 1 thì tài xỉu một trái anh em có thể vào cái mã kèo tài xỉu 0.75 mà chờ nó lên ăn tầm 7 hoặc là 75 anh em vào ăn ít cũng vẫn chắc ăn hơn đúng không anh em còn đây là cái mã kèo tỷ số anh em có thể lót cái mã tỷ số hai một hai không dành cho Croatia hoặc hai một hoặc hai đều luôn trận này mình nghiêng về hai đều hoặc ba đều luôn anh em không có tỷ số ít trong cái trận này nha thì bởi vậy mình khuyên anh em nên liên hệ ngay cho mình để đăng ký cái trang anh em có thể vào cái mã kèo tỷ số nè và kèo gốc mã kèo thẻ đây là cái những cái mã kèo đặt cược đầu tiên đặt cược cuối cùng nữa nè anh em đội nào phát bóng đầu tiên đội nào giao bóng đầu tiên đó rất là nhiều cái mã kèo chứ không phải riêng gì một hai mã kèo thì anh em nào mà đang quan tâm về những cái môn kèo bóng này đó anh em cứ liên hệ trực tiếp qua anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em vào chơi được những ma kèo này và đẩy kèo nóng trực tiếp cho anh em thì có những anh em đang xem cũng có những anh em đang xem thì cũng đã biết rồi cũng đã biết rồi thì hiện tại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 à, bên cái trang trực tiếp 24 giờ chấm like thì anh em đào đã xem thì hầu như anh em nào đã đăng ký trang này cũng đã xem mình livestream và bình luận đẩy kèo nóng cho anh em rồi thì anh em đó, muốn chơi hiệu quả hơn thì anh em cứ liên hệ cho mình mình hướng dẫn anh em đăng ký cái trang và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những mã kèo hiệu quả hơn nha đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào à, trùng máu hoặc là thích chơi những cái mã kèo cùng mình á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo với mình